Xin chào quý vị các bạn. À, liệu mà Mỹ tăng lãi suất thêm 0,25% thì thị trường chúng ta sẽ phản ứng như thế nào? Thế thì ờ, chúng ta cần hiểu đơn giản đó là gì ạ? Xu hướng. Xu hướng là điều cực kỳ quan trọng với mỗi nhà đầu tư chúng ta. Nếu không nắm rõ được xu hướng thì chúng ta cũng sẽ biết rằng việc đầu tư sẽ gặp rất nhiều khó khăn vậy làm sao để chúng ta nhận biết được xu hướng là thế nào để chúng ta có thể dự đoán được xu hướng thì có rất nhiều cách ạ có thể chúng ta vẽ được kênh có thể chúng ta có thể sử dụng các đường trung bình động 200 150 hoặc là 50 à, với những đường xu hướng trung hạn thì chúng ta có thể nhìn thấy rằng là giá của đồng USD đang ở đâu xu ngắn hạn chúng ta sẽ thấy rằng là xu hướng của đồng USD ở đâu à, tuy nhiên điều cơ bản mà chúng ta nhìn thấy đó là gì ạ xu hướng tổng thể à, tại sao chúng ta cần phải nói rõ điều này bởi vì cái việc mà gì ạ có thể có một vài hôm một vài phiên thị trường có thể hồi ở à, cái USD có thể hồi nhưng tuy nhiên việc mà nhà đầu tư chưa hiểu rõ được à, xu hướng chính của đồng USD nên cái điều mà chúng ta cần phải nói rõ tại vì đây là một trong những cái điều quan trọng để xác định dòng tiền nhà đầu tư nước ngoài có tiếp tục tham gia vào thị trường hay không <clears throat> điều thứ hai đó là gì ạ nhiều bạn có nói rằng là cứ mua sách ao là bị thua lỗ à, đâu là nguyên nhân thì chúng ta cần phải làm rõ trong video ngày hôm nay ok à, xin chào quý vị các bạn À, chào mừng các bạn đến với kênh của Quang Dũng DVD. À, ờ, trong thời gian vừa qua thì à, việc Dũng à, không trực tiếp lên kênh nhiều à, bởi vì à, à, cái thời gian vừa qua thì à, Dũng nó bị khàn tiếng nhưng tuy nhiên thì đến ngày hôm nay thì à, giọng nói của Dũng đã tốt hơn rất nhiều. Cũng xin cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ Dũng trong suốt thời gian vừa qua và mong rằng sẽ được phục vụ các bạn trong thời gian tới để mang đến nhiều giá trị hơn nữa cho nhà đầu tư thế thì cái phong cách đầu tư của Dũng nó mang tính chất là phong đầu tiên là gì ạ thận trọng thận trọng ở đây không phải là gì ạ mang tính chất rằng là rủi uh, cái việc mà uh, có ít lợi nhuận mà ở đây Dũng tập trung vào gì ạ thận trọng trong cái việc mà thời điểm tham gia vào thị trường thận trọng trong cái việc mà khi nào tham gia thị trường thận trọng trong cái việc mà gì ạ chốt lợi nhuận khi mà thị trường đã đỉnh thận trọng trong cái việc mà gì ạ đưa ra quyết định tại thời điểm quan trọng nhất và đặc biệt là gì ạ xử lý cắt lót thế thì ờ, khi mà nghiên cứu thì Dũng thấy rằng là phần lớn mọi người không cắt lót được nguyên chính đó là gì ạ nó nằm trong tiềm thức chứ không phải là cái việc mà ý thức chúng ta đưa cắt hay không cắt được à, Dũng sẽ có những video để giải quyết được vấn đề này xem tại sao chúng ta lại không cắt được lót thì ờ, đầu tiên trước khi mà chúng ta nói về cái bản tin của hôm nay thì các bạn có thể nhìn thấy ở đây đó là gì ạ xu hướng xu hướng đây là xu hướng của đồng đô la Mỹ thì tại sao chúng ta cần phải nói rõ cái đồng đô la Mỹ này bởi vì khi mà xu hướng đô la Mỹ giảm thì chúng ta biết là kinh tế vĩ mô của chúng ta sẽ gì ạ sẽ bớt căng thẳng rất nhiều cái việc mà bơm tiền ra cái việc mà kích thích kinh tế cái việc mà gì ạ giảm lãi suất nó phụ thuộc rất lớn vào đồng USD nên có ba cái tham số quan trọng đó là tăng trưởng kinh tế đó là gì ạ à? lãi suất và tỷ giá thì bây giờ chúng ta thấy là trong ba biến đó thì có một cái biến đó là gì ạ à? tỷ giá giảm tỷ giá giảm thì về cơ bản chúng ta cần phải gì ạ à? tăng trưởng kinh tế vậy tăng trưởng kinh tế thì việc tỷ giá giảm chúng ta có thể gì ạ à? giảm lãi suất nó dễ hơn rất nhiều bởi vì lúc đấy chúng ta dùng tiền để bơm ra bằng cách mua ngoại tệ và thứ hai là gì ạ dòng tiền nhà đầu tư nước ngoài họ mới quay trở lại mua cổ phiếu Việt Nam và thứ ba nữa là gì ạ tâm lý nhà đầu tư bắt đầu ổn định và việc mà nắm giữ cổ phiếu thời điểm này là tốt hơn à, tuy nhiên đấy là những cái điều mà chúng ta thấy như vậy còn việc để mua cổ phiếu việc để tham gia thị trường đấy là một cái điều mà chúng ta cần phải phân tích sâu hơn thế thì bây giờ trước hết chúng ta nhìn cái đơn giản này không phải là chúng ta đầu tư thì chúng ta phải hiểu đơn giản là xu hướng là gì bình thường chúng ta thấy là cá một xu hướng này thị trường giảm hello ạ có quá trình hồi này các bạn ạ cái quá trình hồi này quá trình hồi này hoặc quá trình hồi này hoặc quá trình hồi này nó chỉ là cái quá trình hồi tạm thời khi mà có một vài thông tin hello ạ nhà mình nghe rõ không ạ hello anh chị em nghe rõ chưa nếu nhà mình nghe rõ thì comment cho giúp số 1 ạ anh chị em nghe rõ chưa nghe rõ chưa nếu nghe rõ thì comment cho Dũng số 1 ạ à? ok thế thì bây giờ chúng ta sẽ thấy rằng là với những cái đáy này, này nó càng sâu hơn vào những cái quá trình hồi này nhưng quan trọng này này chúng ta hiểu đơn giản là những quá trình đòi hồi này thì thông thường thì những đợt giảm khối lượng lớn giảm khối lượng lớn nên cái xu hướng này tiếp tục giảm nha xu hướng tiếp tục giảm và đây là quá trình để chúng ta có thể dự đoán là thị trường có thể tạo đáy đâu đó đó Dũng dự báo là thị trường có thể tạo đáy trong quý 1 và quý 2 thế bây giờ tại sao các bạn cứ mong muốn là gì ạ kiếm lợi nhuận nhanh đúng không khi mà kiếm lợi nhuận nhanh thì làm sao kiếm được bởi vì các bạn nhớ là này chúng ta gọi là thị trường tích lũy anh chị em nhớ này thị tích lũy tích lũy là gì ạ bây giờ hiểu đơn giản là tích lũy nó kéo lên khối lượng cao giảm khối lượng thấp kéo lên khối lượng cao giảm khối lượng thấp kéo lên khối lượng cao giảm khối lượng thấp kéo lên thế thì những cái quá trình kéo lên này thì có phải các bạn mua những cái đề cái điểm sách cao không vì nó tích lũy nên mua điểm sách A là thu lỗ và sau khi tích lũy xong thì mỗi lần chúng ta mua sách A lỗ mỗi lần chúng ta mua có thể sách A lỗ và chúng ta chán nè đúng không chúng ta bị chán nè bởi vì theo nguyên lý là gì ạ mua vượt vượt thoát là thành công bây giờ cứ mua vượt đỉnh lại lỗ thì chúng ta bắt đầu đổ lỗi cho gì ạ vì phương pháp này bị sai nhưng phần lớn chúng ta không hiểu thế nào là tích lũy nó đang tích lũy mà lại gì ạ mua vượt đỉnh thì là thua là đương nhiên rồi tại vì có quá trình tích lũy thì việc mà chúng ta mua gọi là gì ạ chỉ lướt sóng rất ngắn thôi Về càng tích lũy nó cần thời gian rất dài nên chúng ta biết là cổ phiếu tăng mạnh hay yếu là do tích lũy dài hay ngắn thì bây giờ có một số cổ phiếu thì đến đây nó tăng nhỉ? thì nó rơi ngay đúng không nó có một số cổ phiếu nó lên đây nó rơi ngay và sau khi rơi nó sẽ tăng rất mạnh và đấy chính là cái kịch bản của chúng ta thường bị mắc phải trong quá trình đầu tư bây giờ chúng ta quay trở lại thị trường à, thị trường thì chúng ta cần phải hiểu bây giờ thời gian tích lũy đúng không chúng ta nhìn thấy chỉ số vn index thì tích lũy mà chúng ta là cứ mong muốn là gì ạ nó tăng mạnh thì hôm trước tất cả những bạn nào mà học VSA rồi các bạn biết là đều kéo lên khối lượng thấp đúng không làm sao để vượt qua đây được nhưng chúng ta cứ đếm này phiên này tăng phiên này tăng phiên này tăng dẫn đến sót ruột đúng không FOMO nhưng chúng ta thấy là khối lượng lớn đâu khối lượng vượt qua lớn đâu ạ nó nó rất thấp nên cái việc test lại là đương nhiên vậy khi nó test lại thì cái quá trình này chúng ta cần biết nó phải cần thời gian tích lũy nếu khối lượng ra tiếp thì nó có thể bị xuyên thủng còn nếu khối lượng nhỏ giọt dần dần thì chúng ta thấy rằng là cổ phiếu này đang được tích lũy tốt hay là thị trường chung đang được tích lũy tốt nên từ điểm này chúng ta cũng chưa biết rằng là khả năng thành công cao hay thấp bởi vì nó có một cái phiên khối lượng lớn như này vậy điều gì nếu mà nó tăng mạnh ngày mai tăng mạnh ngày mai thì nó hấp thụ được khối lượng lớn này không nó hấp thụ được khối lượng lớn này không chúng ta hiểu đơn giản này trong một cái biểu đồ mà Dũng đã chia sẻ đó là nếu nó vượt đỉnh mà nó thì khối lượng thấp thì kiểu gì cũng test lại bạn nào học của DVD đều biết rồi này tại vì nó kéo lên nó phải hút hấp thụ toàn bộ số lượng cổ phiếu đây và quá trình này quá trình tích lũy quá trình tích lũy nó phải mất rất nhiều thời gian nha yeah, mất rất nhiều thời gian sau khi rũ bỏ thì bắt đầu được quá trình hồi lên về quá trình này nó mới đang tích lũy mà mua tích lũy nhưng nó vượt qua đỉnh thì chúng ta bảo là chen tăng vì chúng ta không bao đo khối lượng do không đo khối lượng nên nó giảm chúng ta lại gì ạ thấy rằng là các bạn hôm trước cũng có nói này ạ các bạn lãi sau đến hôm nay là giảm có thể hỗ lỗ hỏa vốn tức trong một cái chu kỳ này nhiều nhà đầu tư có lãi khoảng độ vài phần trăm 10, 15, 20 phần trăm nhưng bắt đầu lại bám sàn thành lỗ luôn ạ à. đấy là cái câu chuyện nghịch lý là chuyện chuyện bình thường ạ à. trong giai đoạn này như vậy đấy ạ. tức là chúng ta lãi rồi chúng ta tự tin bây giờ chúng ta mất hết ạ à. bởi vì giai đoạn này là nó lên nó lại rũ bỏ và cái việc mà gì ạ à, lãi thì được 5 đến 10 phần trăm là cao đoạn này nhưng lỗ nó lên lên đến gì ạ à, 15 20 phần trăm và lỗ 20 phần trăm thì lấy lại là khó hơn rất nhiều nên chúng ta thấy là nó đang test lại quá trình test càng cạn kiệt càng cạn kiệt đây cái cái xu hướng hồi rất là cao yeah. <coughs> test cạn kiệt đấy test cạn kiệt nên cái việc mà cạn kiệt càng cạn kiệt thì chúng ta thấy là tích cực nha yeah. đấy là chúng ta nên ở, ở trong đoạn này này bây giờ phân tích thì mọi người sẽ thấy rằng là Dũng không thể là phân tích cho tất cả các cổ phiếu các bạn sẽ thấy rằng là VN30 cũng tương tự như vậy VN30 này ạ bây giờ nó kéo lên vượt làm sao vượt khối lượng lớn ở đây mà kéo lên đôi chút này giảm khối lượng lớn giảm khối lượng lớn mà bạn nó kéo lên nhá bạn kiếm được đôi chút yeah, kéo lên cuối ý kiến nổi chút nhưng nó chưa lên ngay đâu đấy nó kém đôi chút nó không lên nữa bởi vì cái bản chất này là gì ạ à? là nó như vậy hay là các bạn nào học về mẫu hình DRS đúng không thì nó lên nó phải rũ chứ cái điều này ai biết rồi nếu các bạn nào học mẫu hình đó nó lên nó phải rũ vậy rũ nó đã cạn kiệt chưa cái này nó chưa cạn kiệt thì nó chưa thể lên được nha các bạn nhá nó có thể hồi tí thôi nhưng tuy nhiên ngày mai có thể một vài cổ phiếu nào đó nó hồi thì các bạn xót ruột nhưng với quan điểm cá nhân của Dũng nó hồi cái cản này rất lớn này bởi vì này này Dũng nói là khả năng ngày mai có thể hồi nhưng hồi các bạn có T4 về có lãi không vẫn là T4 về có lãi không T3 đúng không bây giờ thực ra là T2 nó gần như T3 về có lãi không thế thôi nên từ cái này dù là gì ạ cái quá trình này tích lũy là rất tốt tại vì quá trình đủ tích lũy thị trường bắt đầu tăng mạnh nha yeah. đây là những cái cổ phiếu biến động mạnh tức là nếu cổ phiếu sau khi tăng khoảng 20 phần trăm thì nó biến mạnh rất mạnh sau khi biến động mạnh này nếu nó tái tích lũy thì chúng ta mới mua nha tái cái lý chúng ta mới mua bây giờ chúng ta nhìn thấy cũng nhiều cổ phiếu này vượt qua đỉnh chúng ta có thể kiếm được tiền ở đây nhưng không an toàn không an toàn nên chúng ta ở trong thời điểm này thế thì câu chuyện đây này có những bạn thích gọi là mua để gì ạ đầu tư dài hạn thế có một điều là nếu các bạn đầu tư dài hạn đặc biệt là nhóm cổ phiếu ngân hàng thời điểm này có thể nó lỗ 10 20 phần trăm các bạn không bán đó là quan điểm cá nhân đấy thì có thể sau khoảng độ từ nay đến năm 2014 các bạn có thể lãi được 50 100 thậm chí 2 300 phần trăm lợi nhuận nhưng tại sao chúng ta sẽ không đợi Techcombank chẳng hạn các bạn có thể thấy quá trình này tích lũy lướt giải bạn nhìn thấy cái công Techcombank ạ mất rất thành thời gian thậm chí là lỗ này. nhưng tại sao các bạn không mua một là các bạn mua ở đây mua ở đây sau đó là phân phối này bởi vì nó chưa nó nó, phân, nó tích lũy rất nhiều thì chúng ta có thể mua ở đây cái điểm mua này là an toàn nha điểm mua là an toàn và thứ hai các bạn có thể mua thêm ở đây đấy các bạn để mua thêm thì lúc này cả một thời gian này nó tích lũy nhiều thế cơ mà các bạn nhé tích lũy rất là nhiều nên không vội đâu càng blue chip thì tích lũy càng dài nó lên được mà chúng ta cũng hiểu đây là sau khi tích lũy nó, phân phối rất là dài đấy à, đấy nó phân phối rất dài sau đó đi xuống nên tích lũy xong nó sẽ phân phối nên cổ phiếu ở đây nó mới tích lũy ở những cái vùng này chúng ta gọi là mua lướt sóng thì ok nhưng lướt sóng mà không an toàn thì sau sẽ bị sóng quấn chìm sẽ bị sóng quấn chìm nha hay là chúng ta lấy một cổ phiếu này thế mọi người thích mua cổ phiếu này cổ phiếu này nếu về góc độ nào đó anh chị em học vô địch thì không bao người ta mua chúng ta có thể nhìn đến đây lãi thì nhìn thấy lãi thì không ai người ta mua bởi vì xu hướng nó vẫn đang xuống giảm các thông tin nó ra lên nó lại hồi và rõ ràng là gì ạ một cổ phiếu tăng trưởng làm sao có thể tăng trưởng được khi mà các quý liên tiếp bị giảm lợi nhuận các quý liên tiếp bị giảm thì không thể tăng trưởng được đấy là cái lý do các bạn lưu ý thế thì ờ, tôi không phân tích được tất cả các cổ phiếu nhưng với với góc nhìn như này để bạn hiểu đơn giản này cái thị trường chung nó ảnh hưởng tất cả cái vn index này nó ảnh hưởng tất cả các cổ phiếu trừ một vài các siêu cổ phiếu đi ngược thị trường thế thì quá trình này là quá trình tích lũy nếu trong trường hợp tích lũy này đã đủ chưa thì với các bạn là chưa bởi vì biến động này vẫn lớn thì nếu quá trình này tích lũy nó cần thêm thời gian có thể hai ba hôm nữa xem khối lượng có cạn kiệt như thế này không nhưng tuy nhiên cạn kiệt cũng không phải chúng ta mua mua đâu ạ chỉ khi nào xác nhận thì chúng ta mua chỉ khi nào xác nhận thì chúng ta mua Đấy, sau khi cạn kiệt mất thành quả thì xác nhận chúng ta mua thì ở đây chúng ta cũng tương tự như vậy thì nếu mua cổ phiếu nào thì thời điểm này thì Dũng không thể đưa các bạn mua cổ phiếu nào được bởi vì biết cổ phiếu nào cạn kiệt đâu biết cổ phiếu nào có sự xác nhận đâu nên cái việc mà mua lúc này là thực sự là không không biết à đây gọi là lướt sóng rồi còn đầu tư chung dài hạn Techcombank hoặc là một những cổ phiếu khác thì cần phải tích lũy nếu tích lũy đủ Dũng sẽ phân tích cho chúng ta xu hướng đầu tư 6 tháng, 1 năm, 2 năm như thế nào. Còn bây giờ chưa rõ xu hướng đầu tư như vậy rất rủi ro. Rất rủi ro với chúng ta. Thế thì các bạn hỏi là đầu tư hay không? Thì phải đầu tư chứ. Đầu tư mới cảm nhận được thị trường chứ còn nếu mà dạy không làm sao cảm nhận thị trường. Đầu tư thì mới gì ạ? À? Câu hỏi đặt ra là gì ạ? À? Dũng có chia sẻ nếu mà gì ạ không đầu tư làm sao mà bảo các bạn đứng ngoài được không thì cho các bạn đầu tư trung hạn là dài hạn hai ba năm cứ trung bình giá xuống thì làm sao hai năm nữa thì không bao sai đúng không bảo ba năm nữa đầu tư ba năm nữa nên câu chuyện đây là gì ạ các bạn nếu không đầu tư ở đây các bạn không đo lường đâu ạ à? thế nên có ba cái qua ba cái điều mà các bạn cần phải biết này các bạn hỏi là giả sử các bạn muốn mua cổ phiếu cổ phiếu dẫn đầu là gì cổ phiếu dẫn đầu là những cổ phiếu mạnh hơn thị trường thị trường giảm nó không giảm và nó thường là gì ạ nằm trong một xuống nằm trong một cái xu hướng chúng ta gọi giai đoạn 2 các đường trung bình động 200 hướng lên 150 nằm trên 200 50 nằm trên 150 tại sao chúng ta phải mua cổ phiếu siêu cổ phiếu tại vì thứ nhất là gì ạ à? siêu cổ phiếu thường nó mạnh hơn thị trường thứ hai là thường nó có doanh thu lợi nhuận tăng nó đến từ những cái chúng ta gọi là nó liên quan đến chất xúc tác hay chúng ta ngoài nổ ngoài nổ có thể là gì ạ à? sản phẩm mới có thể công nghệ mới nhà máy mới ban lãnh đạo mới sau đó thì chúng ta xem là dòng tiền tổ chức có tham gia vào hay không và nếu dòng tiền tổ chức tham gia vào làm sao để biết dòng tiền tổ chức tham gia vào tăng khối lượng lớn giảm khối lượng nhỏ và thường thì những cổ phiếu blue chip nó phải tăng từ 3 đến 6 tháng thế bây giờ làm gì có cổ phiếu tích lũy hay là nó đang tích lũy thì tại sao chúng ta lại không có điều đủ điều kiện đấy làm sao chúng ta mua được còn việc mà để các bạn có thể mua cổ phiếu đầu tư năm 6 năm hay là 10 năm thì các bạn đấy là các bạn không bao thắng được thị trường đâu ạ cái số lượng như vậy có lẽ là một phần trăm trừ khi chúng ta thâu tóm cổ phiếu hoặc là chúng ta phải hiểu rất rõ về cổ phiếu hiểu rất rõ về nó nên ở đây chúng ta thấy là trong một xu hướng giảm như này cũng đều cho chúng ta nghỉ bây giờ nó đang tích lũy thì chúng ta có cơ hội để chúng ta đầu tư thế thì chúng hỏi câu hỏi này ý bạn là không biết thầy chỉ dạy hay đầu tư thôi là gì Đấy tại sao bạn hỏi câu này ý của bạn là gì đấy thế thì ở đây chúng ta này, có hai ý nếu chúng ta hỏi câu hỏi là gì ạ làm thế nào để biết những người đào tạo như Dũng là có giao dịch hay không đúng không thế trong quá trình giao dịch trong quá trình đầu tư thỉnh thoảng Dũng có chia sẻ là Dũng mua cổ phiếu nào cắt lót cổ phiếu nào có không ạ à thế thì bây giờ phân tích ngành năng lượng đúng không phân tích nàng năng lượng giá dầu đang ở cao phân tích như thế nào cái này Dũng sẽ phân tích trong thời gian tới đúng rồi ước mơ mà không làm gọi là ước mơ viển vông thế thì bây giờ chúng ta bảo là kỷ luật làm sao chúng ta kỷ luật được đúng không làm sao kỷ luật được kỷ luật là gì không có hệ thống đầu tư làm sao kỷ luật được không hiểu rõ bản chất thị trường làm sao kỷ luật không nắm rõ được chu kỳ làm sao kỷ luật được giả sử bây các bạn mua một cổ phiếu nào đó các bạn thích thì có mua được không bây các bạn hỏi bất cứ một câu hỏi gì thật khó đấy Dũng sẽ phân tích đấy ạ phân tích cho các bạn hỏi một câu hỏi thật khó mang tính chất là, là chuyên môn đó đúng không hỏi thật khó thôi chứ bây giờ xử như là bây giờ bạn à, bạn à, tâm hoàn bạn hỏi một câu hỏi khó ấy. rất là khó đấy ạ Đó. vấn đề là bạn hỏi câu hỏi khó này dũng sẽ trả lời cho bạn Đấy, thì bạn hỏi một câu hỏi khó thì câu chuyện ở đây là gì ạ mình phải hỏi một câu hỏi nó phải liên quan đến gì ạ liên quan đến chu kỳ liên quan đến tổng thể chẳng hạn như này nếu các bạn muốn biết được cổ phiếu thì đầu tiên chúng ta cần phải nói là gì ạ chu kỳ thị trường vậy cái gì tạo ra chu kỳ thị trường thế một số anh em ở kinh tế vĩ mô vậy trong kinh tế vĩ mô cái gì điều gì tạo ra những yếu tố kinh tế vĩ mô những yếu tố kinh tế vĩ mô gì ạ à, có rất nhiều yếu tố đầu tư công lạm phát CPI đầu tư nước ngoài nó hàng trăm các yếu tố vậy dòng tiền nó đến từ yếu tố nào thế không phải là chúng ta cứ mua cổ phiếu mà chúng ta thích bởi vì chúng ta biết rằng dòng tiền có thể thay đổi liên tục các chính sách có thể thay đổi liên tục mà chúng ta hiểu đơn giản là gì ạ à? thị trường chứng khoán nó đi trước kinh tế vĩ mô từ 3 đến 6 tháng vậy nếu bạn mua cổ phiếu chậm 3 6 tháng thì cổ phiếu có thể tăng lên 50 thậm chí 100 phần trăm rồi mất cơ hội chúng ta đúng không ạ thị trường thực ra nó đang ở pha B đấy ạ đang trong quá trình tích lũy đấy nó đang ở pha B đấy ạ bởi vì đây là gì ạ à? pha A hồi còn pha B là đang gì ạ à? đang tích lũy vậy tích lũy câu hỏi là vậy làm thế nào để khi nào biết cái tích lũy kết thúc ạ à? thứ nhất là chúng ta thấy là dòng tiền nó tham gia vào để kéo lên thấp nhưng rõ ràng là nó giảm khối lượng lớn ok nó giảm khối lượng lớn vậy nó giảm khối lượng lớn thì bây giờ thì ạ à, rõ ràng là khối lượng người ta đang bán ra rất là nhiều đúng không khối lượng người ta đang bán rất rất nhiều vậy khi người ta đang bán rất nhiều thì bây giờ chúng ta gì ạ big boy người ta có sẵn sàng tham gia vào thời điểm này không bởi vì bây giờ bán người ta sẽ mua được cổ phiếu nhiều hơn thì tại sao người ta lại phải bị kéo lên và chúng ta biết rằng là trong quá trình đầu tư thì dòng tiền các tổ chức người ta phải gom người ta phải đưa thông tin xấu hoặc là người ta phải gom trong khoảng thời gian để hết các nhà đầu tư nhỏ lẻ bán ra thì nó mới lên còn bây giờ chúng ta chưa biết đúng không mà làm sao lên được nên cứ bảo là cổ phiếu này tốt cổ phiếu kia tốt trong giai đoạn này mua là đứt đấy đấy thì các bạn hỏi đấy thị trường Việt Nam trở thành mới nổi năm 2000 bao nhiêu bây giờ chúng ta chúng ta không biết chính xác là năm bao nhiêu nhưng chính phủ chúng ta đưa ra là Việt Nam trở thành mới nổi năm 2000 hai mấy ạ 25 các bạn có thể đọc những cái đưa ra của ủy ban chứng khoán nhà nước còn cái việc đấy là mục tiêu còn ở đây chúng ta thấy là năm vừa rồi chính sách như là chúng ta thấy là xử lý rất nhiều các công ty chứng khoán làm giá đấy là cách để chúng ta cái thứ hai là đưa ra rất nhiều các chỉ số phái sinh cái thứ ba nữa là gì ạ giảm cái thời gian giao dịch và đến năm 2025 thì khi mà chúng ta vào nước mới nổi thì tất cả nó giống như thế giới biên độ chúng ta cũng khác và đấy chính là 25 vậy không phải là các bạn cứ đầu tư vào mới nổi các bạn thành công đâu ạ một xu hướng đi lên thì cái điều đầu tiên chúng ta là nếu vào mới nổi thì dòng tiền sẽ tập trung ở đâu dòng tiền lớn á, tập trung ở đâu ạ nếu mới nổi dòng tiền lớn tập trung ở đâu ạ nên ở đây chúng ta thấy là covid kinh tế nhiều ngành nó xấu nhưng nó vẫn đi lên nên rõ ràng là tiền giá rẻ nó sẽ vào nó không phải gì ạ nhiều lúc chúng ta thấy là nó rất là ô tại sao là gì ạ mọi thứ đang xấu mà chứng khoán lại lên thì chúng ta hiểu đơn giản gì ạ nếu phân tích như vậy thì rõ ràng là phân tích cơ bản nó có vấn đề đúng không ạ kinh tế vĩ mô nó có vấn đề đúng không ạ bởi vì rõ ràng gì ạ kinh tế vĩ mô là khủng hoảng kinh tế mà giá cổ phiếu lên mạnh khủng hoảng kinh tế là bất động sản tăng mạnh thì rõ ràng là gì ạ những cái này nó đang trái với kinh tế vĩ mô bao nhiêu bạn đồng ý điều này rõ ràng là khủng hoảng kinh tế covid mọi thứ nó phải đi xuống nhưng nhiều người thấy rằng này ạ chứng khoán bất động sản tăng mạnh vậy cái điều gì đó là gì ạ bởi vì đó là dòng tiền nên chúng ta tập trung vào dòng tiền dòng tiền vậy dòng tiền tại sao dòng tiền bởi vì đầu tư cái khác nó không có lời nên người ta quay trở lại nhưng mang tính đầu cơ đơn giản thế thôi à. à, giả sử như là cách đi vốn cổ phiếu bất động sản bất động sản chẳng hạn như mình nghĩ là bất động sản không lên được lý do tại sao bất động sản không lên được thứ nhất là gì ạ bơm tiền thì sẽ không bơm bất động sản nếu bây giờ bất động sản nếu có thì giải cứu rồi nhưng ví dụ là các bạn đặt ra tập trung này, câu hỏi là thế tại sao lại nói là chỉ giải cứu à bởi vì nếu mà tiếp tục bơm tiền bất động sản thì bất động sản tạo ra bong bóng nhà mình còn nhớ là những cái chu kỳ bong bóng bất động sản có những cái bất động sản mất phải 10 năm 20 năm nó chưa quay trở lại các bạn nhớ là vân đồn chưa nhìn nhìn vân đồn không ạ sau một thời gian tăng rất mạnh không biết nó đã đỉnh chưa không biết mà nó quay trở lại đỉnh chưa Đà Nẵng không biết quay trở lại đỉnh chưa còn những bất động sản khác còn lâu bởi vì có một dòng tiền lớn họ tham gia vào sau đó họ rút ra mà họ cần phải thời gian gì ạ à? rất dài để gì ạ à? nhà đầu tư bị thua lỗ bán cắt lót thì ạ à? sau đó dòng tiền lớn tham gia vào nên chúng ta thấy là tất cả mang tính đầu cơ hết các bạn nhìn thấy hoa, hoa lan không ạ có ba nhớ là dũng bảo là hoa lan sẽ sẽ giống như là hoa tulip ạ dũng chia sẻ cái điều này dũng có chia sẻ là bitcoin nó sẽ rơi thẳng đứng các bạn có thấy không ạ dũng thấy rằng là giá vàng cách đây mấy năm dũng bảo là nó sẽ rơi nhìn thấy thị trường chứng khoán tất cả cái điều này bởi vì chúng ta nắm rõ được quy luật quy luật là quy luật dòng tiền khi mà dòng tiền mà cảm giác gì ạ nhà nhà biết người biết thì đó là gì ạ lý do tiền sẽ rút ra khỏi thị trường bởi vì nó tạo ra nó tạo ra cái tâm lý hoảng loạn nên nếu chúng ta không học không nắm rõ được kiến thức thì đầu tư 99 phần trăm là thất bại tại vì được nhưng chúng ta lại nâng quy mô à, hướng dẫn cách đi vốn ở ở giai đoạn 1 giai đoạn 2 để quản trị rủi ro thực ra đi vốn giai đoạn 1 là chúng ta phải bán điện tử rất là nhanh và cái quan trọng nhất là gì ạ chúng ta phải nắm rõ là giả sử như mỗi một cái, cái quá trình hồi à, các bạn cứ đặt câu hỏi đi dũng sẽ có những video giải quyết vấn đề này cho chúng ta à, đi vốn giai đoạn một đây đây là gì ạ à? à, cách để chúng ta mua sớm tháng sau thì Dũng có một cái chương trình mua sớm đào tạo mua sớm nhưng tuy nhiên gì ạ à? để cho các bạn biết hiểu đến là mua sớm thì trong thời gian tới dũng sẽ phân tích toàn bộ mua sớm để các bạn hiểu rõ chu kỳ mua sớm nha thế thì đấy là gì ạ à? à, trước khi mà Dũng có một cái khóa học nào đó thì Dũng sẽ phân tích cho chúng ta áp dụng như nào đấy để các bạn áp dụng được trong quá trình đầu tư thì các bạn có thể à, đưa vào tham gia các chương trình ở đây à, thị trường đang thị trường đang ở đoạn B rồi mới nổi dòng tiền đúng rồi ba cổ phiếu này mạnh hơn đấy bạn mà nào phân tích rất là chuẩn nhưng quan trọng là thời điểm nào mua thời điểm nào mua mới quan trọng còn hệ thống T0 khi thực ra gì à T0 nó không quan trọng đâu ạ các bạn nhớ này này T0 T mới nó cũng là gì ạ cái vấn đề khác nhau là ông nào có kiến thức ông nào có hệ thống tốt hơn ông chiến thắng rồi còn T0 thì T nào cũng thế thôi giả sử như là mọi người đang đầu tư vay sinh T0 đúng không T0 này nhưng có rất nhiều người vẫn lỗ như thường nhưng có những người người ta kiếm một bụi tiền quan trọng là gì ạ nó không quan trọng là t không đâu cái quan trọng đó là cái chiến lược của chúng ta thế thì ờ, <clears throat> hôm nay thì ờ, Dũng muốn chia sẻ các bạn đó này thị trường nó cần thời gian tích lũy sau quá trình tích lũy này thì những cái đợt giảm mạnh của thị trường nhóm cổ phiếu nào giữ được nhịp nhóm cổ phiếu nào không giảm sâu thì đấy là nhóm cổ phiếu dẫn đầu cái mà chúng ta đang bị nguy hiểm ở đây đó là gì ạ chúng ta nghe nham nhản trên thị trường ngoài kia người ta nói là cổ phiếu này giảm giá rẻ nên đây là cơ hội để mua vào nhưng đấy là gì ạ là cái theo quan điểm cá nhân của Dũng nhá và những nhà đầu tư thiên tài trên thế giới như là Liam Moore, Mark Mini, Soros thì đấy là gì ạ? Cách mua của cổ phiếu bet bản. Làm sao mua cổ phiếu nó giảm mạnh lại nghĩ rằng là nó tốt? Bởi vì những cái cổ phiếu đang bị tổ chức hoặc là ai đó bán ra và chúng ta thấy nó rẻ chúng ta mua vào, đấy chính là bị thua lỗ. Và cách mua như vậy thì sớm muộn cũng thất bại nha, sớm muộn cũng thất bại. Nên bạn phải xem là đầu tư đầu tiên là gì ạ? À? cổ phiếu nào mạnh hơn thị trường ngành nào mạnh hơn thị trường và tập trung vào cổ phiếu dẫn đầu tập trung vào ngành dẫn đầu và ngành đấy nó kéo thị trường lên sau khi nó kéo lên thì nó tích lũy và thị trường điều chỉnh thì nó sẽ gì ạ à? lúc mà nhóm cổ phiếu điều chỉnh thị trường điều chỉnh sau đó nó lại có nhóm càng khác tăng lên và chúng ta lại xem là nhóm nào dẫn đầu và cổ phiếu nào dẫn đầu lại tiếp tục đi, đi lên mua như vậy thì chúng ta mới có một cái tỷ lệ 50, 100, 500 hoặc 1000 phần trăm bởi vì chúng ta luôn luôn tìm ra cái nhóm cái ngành dẫn đầu chứ không phải là chúng ta yêu thích của mua cổ phiếu và đợi 3 năm năm đấy là gì ạ cách mua rất là phí thời gian lãng phí và cổ phiếu không lên à, trước khi kết thúc thì đây một câu hỏi các bạn à, theo anh trong quá trình tăng lãi suất giai đoạn đang tăng à tới đỉnh và giữ thực ra như là này các bạn hiểu đơn giản nói là thị trường bao giờ nó phản ánh trước rất là nhiều cái kinh tế vĩ mô nha thị trường bao giờ cũng phản ánh trước kinh tế vĩ mô <clears throat> chúng ta biết rằng là khi mà chúng ta gọi là gì ạ phân phối thị trường một số các bạn có thể nhìn thấy ngay ạ một là gì ạ không cho vay không sản hai là tăng lãi suất ba tỷ giá tăng bốn là gì ạ bán ngoại tệ ra cái đấy ai cũng biết nhưng thường ra là thị trường nó thì là những cái đấy nó xảy ra thị trường bao giờ đi chậm hơn rất nhiều mãi mãi sau thị trường mới giảm nên mọi người nghĩ là thị trường lên mạnh nhưng ta biết là thời điểm rồi tức là mọi thứ trong quá trình mà hồi thì thị trường đi trước kinh tế vĩ mô các bạn nhớ này trong quá trình hồi trong quá trình từ đáy lên đó thì thị trường đi trước kinh tế vĩ mô từ 3 đến 6 tháng nhưng trong quá trình tạo đỉnh thị trường lại đi sau kinh tế vĩ mô từ 3 đến 6 tháng nên chúng ta thấy được là tất cả những cái thắt chặt lãi suất này à, tăng lãi suất này mua ngoại tệ này không cho không cho gì ạ à, cho vay bất động sản nhưng rõ ràng cổ phiếu bất động sản vẫn đang tăng mọi người cứ nhảy vào mua cuối cùng là gì ạ à, nó rơi tự do đấy giảm mạnh tự do đấy chúng ta hiểu đơn giản này. Dũng sẽ trả lời nốt hai câu hỏi này ạ USD giảm mạnh gãy kênh xong phục hồi phục hồi là chuyện bình thường vì nó phục hồi là gì ạ cái thông tin nó mang tính nhất là đầu cơ thôi nó hồi nó lại giảm hồi lại giảm nó hồi nó giảm các bạn nhá nên cái vấn đề là không phản ánh lâu dài nó hồi giảm nhưng quan trọng là thị trường cần thời gian tích lũy thôi mỗi khi thị trường à, thực ra chúng ta thấy là tăng hay giảm mà thấy xuất hiện à, chúng ta Mỹ với Việt Nam á nhiều lúc chúng ta đang gì ạ đưa vào hai cái nó khớp nhau rồi nhưng quan trọng là khi mà xu hướng á, thì có thể có những lúc nó tách ra không liên quan nhau rồi có khi thị trường Mỹ giảm rất mạnh thị trường Việt Nam lại tăng nó chỉ có một số giai đoạn đồng pha thôi các bạn nhá. theo Dũng thì có thể thị trường Việt Nam nó sẽ gì ạ hồi trước thị trường Mỹ có thể hồi trước thị trường Mỹ khi biết được quan trọng là gì ạ chúng ta đang thấy quá trình chứng một bạn hỏi là nốt hai câu hỏi nha ngày 17 tháng 1 ạ 17 tháng 1 thực ra mua ở đây nó không phải là cái điểm mua an toàn các bạn biết nhá à, thường các bạn khi mà Dũng thấy nó lên không có khối lượng này mà nó tiếp tục lên thì các bạn sẽ phản ứng rất là lớn bởi vì các bạn nhìn là nhìn theo kiểu như là là gì ạ à? nhìn theo kiểu như là uh, thầy bói xem voi ấy. tức là chúng ta xem một cái chúng ta phản ứng hôm qua sau nó tăng tiếp chúng ta phản ứng hôm sau nó tăng tiếp chúng ta phản ứng nhưng giúp có nói rằng là nó lên nó không có khối lượng mà nó cản lớn thì kiểu gì nó vậy bạn nhớ có một video nào đó nó lên không có lượng sau đó thì à, có nhiều người tranh cãi quá và thị trường nó lên thì nó không có khối lượng tức là nó đang mạnh làm gì có mạnh ở đấy khối lượng nó cho phản ánh gì ạ xuống thị trường em thấy là dòng ngân hàng mạnh hơn thị trường và cụ thể là BIV dẫn đầu Về cơ bản thì chúng ta nhìn thấy đang thế là nó lên như thế nhưng quan trọng thời điểm nào mua thôi ạ nhá giá vàng thế giới đang điều chỉnh có ảnh hưởng đến nào chứng không không nha. vàng thế giới chả ảnh hưởng đến chứng khoán lý do điều chỉnh các bạn biết rồi gì ạ khi mà phép tăng lãi suất thì USD nó tăng USD tăng thì giá vàng nó giảm nhưng tuy nhiên vàng nữa nó sẽ tăng ở ờ, thị trường đang ở giai đoạn tích lũy thế thì để chúng ta biết rằng là tích lũy nó sẽ tích lũy như nào còn có rất nhiều cách tích lũy có thể nó sẽ về đây và một số trường hợp nó có thể về tận đáy này rồi nên chúng ta sẽ cùng thời gian để phân tích nha nha phân tích ạ à. nốt cái câu hỏi này nha tại vì hôm sau Dũng sẽ làm câu hỏi ạ à. Việt Nam âm 30%, Mỹ tăng 10%. Ok. Chúng ta sẽ thấy là nó nó trong một chu kỳ nhá, trong một chu kỳ tăng. Chẳng hạn như là các bạn có nhớ là trước khi kết thúc thì các bạn Dũng sẽ nói cho các bạn ở giai đoạn là các bạn nhìn nhé. Đây là một giai đoạn. Nếu bạn nào nghiên cứu đều giai đoạn này. Các bạn nhìn đấy nhá, giai đoạn này. Bao nhiêu bạn biết giai đoạn này? Pesit có thể comment số 1 ạ. À? exit ạ chứng khoán thế giới Mỹ giảm mạnh và nó tiếp tục giảm giảm giảm nhưng thị trường chứng khoán Việt Nam đang là chu kỳ tăng nó chạy hết nó phải chạy hết chu kỳ nó mới kết thúc được nhưng trong khi đó thì ạ chứng khoán thế giới vẫn giảm mạnh đúng không nó phản ứng rất là mạnh đúng không giảm liên tục giảm liên tục nó giảm liên tục trong đó chứng khoán Việt Nam nên là hồi nốt nên nếu chúng ta cứ đi đo lường như vậy thì nó không khác gì thầy bói xem voi đâu thế để <clears throat> để tổng kết cái điều này thì bắt đầu từ tuần sau Dũng sẽ có video hàng ngày khoảng độ 10 đến 15 phút để hướng dẫn cho các bạn ở từng giai đoạn một các bạn sẽ theo dõi những video đó thì các bạn sẽ có những nền tảng kiến thức để các bạn chuẩn bị trong thời gian tới mong rằng trong video này mọi người sẽ gì ạ comment cho Dũng tất cả những cái cái cái cái video mà các bạn muốn tức là giả sử như là bạn làm sao để phân tích cổ phiếu nào nhóm nào các bạn phân tích cho hết comment hết ở phần dưới cho Dũng để Dũng sẽ làm những chủ đề như vậy thế thì ờ, đầu tư chứng khoán nó chỉ đơn giản như này một là chúng ta phải tuân theo chu kỳ à, toàn bộ chu kỳ nó đến từ kinh tế vĩ mô nó đến từ từ kinh tế vĩ mô nó nó dẫn đến gì ạ từ phát triển của ngành từ ngành nó sẽ phát triển đến trong chứng khoán tuy nhiên cái đặc điểm cơ bản là gì ạ thị trường chứng khoán đi trước đấy kinh tế vĩ mô ra ngành ngành nó sẽ đến chứng khoán tức là cái xu hướng chứng khoán nhưng thực ra chứng khoán đi trước đấy đấy cái điều đầu tiên chúng ta làm rõ được trong đầu tư thì gì ạ cần phải mua nhóm khỏe nhất thị trường cái nhóm yếu nhất thị trường thường nó sẽ xuất hiện ở giai đoạn phân phối tức là khi thị trường đạt đỉnh thì nó sẽ là những nhóm yếu nhất thị trường nên lúc đó chúng ta chỉ cần đầu cơ thật nhanh vậy để đầu tư cái điều quan trọng nhất là nắm được xu hướng thứ hai là gì ạ à? chúng ta nắm được được mô hình sau khi nắm được xu hướng nắm được mô hình thì bước thứ ba chúng ta phân tích cái yếu tố cơ bản câu hỏi tại sao phải nắm được xu hướng nắm mô hình trước bởi vì các bạn hiểu đơn giản nó gì ạ à? chúng ta phải biết dòng tiền trước biết xu hướng trước sau đó chúng ta phân tích về thị trường nó không mất thời gian còn khi các bạn phân tích cơ bản trước mất cả thời gian cổ phiếu không lên được và nắm nắm im 6 tháng một năm không lên mất thời gian nên phân tích về xu hướng về nền tảng mô hình trước khi phân tích cơ bản đấy là cách đầu tư thành công một lần nữa xin cảm ơn các bạn chúc các bạn thành công trong đầu tư chứng khoán 辛苦了。